dòm vô tấm gương nha mọi người nè tấm gương nè thì bây giờ đưa cái tay ra nè mọi người thấy không tấm gương á tấm gương chứ không phải là là ấy đâu rất là tấm gương rất là lớn luôn thì bây giờ sẽ đi ngang qua một cái cho mọi người xem nè nóng hết cho gà luôn nha mọi người wow TPL mến chào anh chị em cô dì chú thím Chào mừng anh chị em cô dì chú thím đến với video tiếp theo của TPL Thì trong cái à, chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm thực tế những cái ngôi nhà hoang, biệt thự hoang, khách sạn hoang Thì uh, đã phát hiện một cái căn nhà hay là căn biệt thự hoang gì đó, rất là đồ sộ luôn, rất là lớn luôn và lý do vì sao gia chủ lại à, không sử dụng nữa mà lại à, bỏ hoang cái căn biệt thự này và những ký bí ẩn nằm sau cái căn biệt thự này thì mời quý anh chị em cô dì chú thím cùng đồng hành với TBL để xem thử những bí ẩn bên trong cái à, căn biệt thự này nha mọi người thì hiện tại là bây giờ là 12 giờ rồi mọi người 12 giờ 29 phút Hiện tại là bây giờ 12 giờ 29 phút nắng trưa Thì à, bây giờ là cũng là một cái giờ gọi là tâm linh đó mọi người Cho nên là giờ này mình khám phá vừa có thể là à, khám phá những cái à, chuyện kỳ bí tâm linh bên trong cái tòa khách sạn hay là tòa biệt thự này luôn nha mọi người không hiểu vì sao nó lại bỏ hoang nhìn rất là đồ sổ luôn thì bây giờ um, TBL sẽ uh, quay camera lại cho mọi người xem nha đây là toàn thể cái hình ảnh phía bên ngoài nè mọi người rất là lớn luôn rất là đẹp luôn không hiểu vì sao nó lại bị bỏ hoang đó mọi người thì bây giờ mình sẽ à, tìm hiểu những cái bí ẩn bên trong nha mọi người xa mình thấy có một cái chiếc có một cái trăng cái gì ạ buổi trưa nắng mà vô đây là thấy cũng có cái gì tâm linh đó mọi người đi cẩn thận nha thì bị ờ, bị dính một số cái cây nó châm vô trong cái quần rồi mọi người à, bây giờ đi khám phá bữa trưa nắng cũng cẩn thận rất là nhiều luôn nè mọi người cho mọi người xem này cái này nè nó đâm vô trong cái quần hơn là cái quần tb nó dày nha chứ cái quần mà nó mỏng mỏng là nó đâm vô đau lắm vì nó sóc tùm lum hết đó mọi người mình à, tập trung đi không à, mọi người thấy không cẩn thận nha mọi người dưới đây là cái hố nước hay cái gì vậy mọi người đó đó mà sập xuống một phát là không biết đường nào mà mình kêu cứu luôn á à. một thân một mình mình sẽ à, khám phá từ ngồi phía sau ra phía trước nha mọi người giờ này không biết có bác sĩ không đây không biết trưa nắng thường có bác sĩ lắm á trên đây mọi người có cái gì không ha không biết lên đó được hay không đó. và phía đây có một cái con châu chấu cào cào vậy mọi người hả em cả nhà châu chấu ăn cào cào vậy ừ rồi nó bay ra cái là cũng cũng giật mình trời giờ mình sẽ tiếp tục đây nha mọi người trường hôm nay sao nó lạnh lẽo dữ ta và phía dưới đây là phía sau bếp tới nè mọi người bữa nay mình sẽ khám phá những cái bí ẩn từ ngồi sau ra ngồi trước nha đi ngược lại với bình thường bình thường là từ trước ra sau giờ khám phá từ sau ra trước rồi này mọi người đây là một cái tấm gương nha tấm gương tấm gương nhưng mà tốt nhất người ta nói là không nên dòm vô tấm gương nha mọi người nè tấm gương nè thì bây giờ đưa cái tay ra nè mọi người thấy không tấm gương á tấm gương chứ không phải là là ấy đâu rất là tấm gương rất là lớn luôn TV sẽ đi ngang qua một cái cho mọi người xem này ha ôi tấm gương này nó ôi nằm hết cho gà luôn nha mọi người wow kỳ ta tưởng lạ luôn á mọi người có thấy một cái tấm hình ờ, ở trong tấm gương không nè thấy không tấm hình ở trong tấm gương này nhưng mà ở ngồi phía đây đâu có cái nào đã phản chiếu đâu đâu có cái nào phản chiếu của cái tấm hình ở đâu thấy không cả nhà đây nè làm ớn ghê á mọi người tấm hình à ho ờ. không biết là là trong tấm gương nó có những cái điều trong đây hay là bên kia là một cái căn phòng ta à bên kia là một cái căn căn phòng đúng rồi bên kia là một cái căn phòng làm tivi mất hồn mọi người đây nè thì bây cho mọi người xem này không biết là cái gì đây nè mọi người lúc nãy thì bây giờ nhìn vô cái tấm gương thấy cái này nè mà mình không thấy nó phản chiếu ra lại và cái tấm hình này nè mà không thấy nó phản chiếu lại lại làm mất hồn mọi người từ bên chỗ cái tấm gương này nè đó mình nhìn vô mình thấy nó y như tấm gương luôn đúng không rồi xong mình từ bên đó mình nhìn qua bên này mình thấy cái này nhưng mà thường thường tấm gương nó phản chiếu ngược lại đây chứ mà cái này không có cho nên làm tay miêu mất hồn luôn mọi người và đây là những cái dấu vết vô tình mà cảm giác rất là kỳ dị luôn nha rồi ơi nó giống như một cái gì ma quái lạ lắm thiệt rồi lúc nãy nhìn vô đây nè nhìn ớn luôn và đây là cái khu vực nhà vệ sinh nè mọi người sinh rất là dơ luôn trời ơi nhìn cái tấm gương mất hồn mọi người để xem bên đây là một cái view ra nè cả nhà một cái view xem ra ngoài hành lang này các mọi người cây cột nào cây cột đấy ớ ớ không thấy không cả nhà quá bự luôn buổi trưa nắng cái camera của TBL nó bị sao nó cứ đứng hoài mình không nó mình không thấy nó hiện nó nhảy chữ nhảy số vậy đó để TPA quay một vòng ra ngoài đây nữa thử xem sao lát nữa kiểm tra lại giờ thấy nó không có nhảy gì hết đó mà không biết có được hay không nữa. bữa nay mình sẽ đi từ ngồi sau ra ngoài trước ngược đây là những cái à, gỗ nhưng mà biết là cái gì người ta không có lấy vậy nó mới phản chiếu ra là ngược lại còn cái kính kia nó không có phản chiếu ngược lại là mất hồn và đây là cái mền hả sao lại có cái mền ở đây ta chẳng lẽ có sự hiện diện của người vô gia cư đây nè mọi người cái kính này làm tivi mất hồn nãy nè cái kiểu vậy nè kiểu đây nhìn qua bên kia được nè xỉu ở đây và bên đây là chắc chắn là có người vô gia cư ở đó mọi người đồ đạc này ha để mình đi xem một trước coi có người vô gia cư không của người vô gia cư để hút giác lớn luôn mọi người đây chắc chắn là chỗ ở của người cô gia cư mình sẽ ra ngoài trước thử xem đấy họ mới ăn xong là mọi là nơi ở của một người vô gia cư wow. Bên trên Kỳ lạ Không thấy Không thấy tối lên tầng trên Bên đây là một cái hồ nước Dùng để nuôi cá cảnh là mọi người có sự hiện diện của người vô gia cư ở đây nè nhưng mà không biết là họ đi đâu ở cái khu này tự vì mình à, phải à, đi một cách cẩn thận có sự xuất hiện của con người ở đây mình phải đề phòng nha mọi người đó không hồi nãy mình đi à, cái hướng từ quầy sau đi tới cũng là một cái biện pháp hay đó mọi người tạo ra sự à, bất ngờ đây không hiểu là một cái gì nữa mọi người